Kính bạch Thầy, năm nay con 24 tuổi, sinh năm Ất Hợi. Hoàn cảnh gia đình con nghèo khổ, nhà có hai anh em trai con là Út. Bố mẹ đã gần 60 tuổi rồi, bố mẹ con thúc giục chuyện lập gia đình nhưng con chưa có tâm trí nghĩ đến chuyện ấy. Con chỉ nghĩ đến công danh sự nghiệp của con sau này thôi. Gia đình con đang rất phiền lòng về chuyện này, xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân công đức trên Thầy. Bạn này nói rằng bạn ấy 24 à, tuổi, gia đình nghèo khổ có hai anh em trai bạn ấy là trai út bố mẹ thì gần 60 rồi và ông bà cũng dục bạn ấy phải cưới vợ nhưng mà bạn thì chưa ngưỡng chuyện đấy bạn lo cho công danh sự nghiệp đương nhiên thầy nói cái tuổi con trai bây giờ hai ba hai bốn tuổi mà lấy vợ thì đúng là vẫn trẻ à, ngày xưa thì thầy không nói nhưng tuổi bây giờ con gái 18, 19, 20 mà lấy chồng thì là quá trẻ. Vâng kinh nghiệm cuộc sống va vấp nhiều cái chưa có. 23, 24 tuổi lấy vợ bây giờ vẫn là trẻ và các con nên khoảng 26, 27 thì nó còn hợp lý. 23, 21 vừa mới ra trường xong nếu học đại học thì 22 ra trường, 23 đã cưới vợ, chưa có kinh nghiệm nhiều. Thực sự mà nói đấy, các con mà lấy vợ, lấy chồng sớm quá thì cái hạnh phúc gia đình nó cũng không được nhiều đâu lấy vợ một cái phải sinh con ra rồi bắt đầu con bèo con nhéo suốt ngày nó nó làm cho mình rất khổ vào vâng. đó cho nên các con nên tích lũy thêm kinh nghiệm với bạn này thầy cũng khuyên là nên để cho mình trưởng thành già dặn thêm con cũng nói với cha mẹ như vậy nhé Thế đương nhiên thì bố mẹ nào thì cũng mong nhất là ông bà 60 rồi thì mong có cháu để bế lắm nghe không Đấy. thế thì xem ông anh năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi bảo bố mẹ dục ông trước đi chứ lại không thì lại lại còi to cho vượt thế này thì, thì nó không nó rất là khó nhất là trong nhà thì nói nhớ nhà mà mấy chị em gái có bốn cô con gái mà cô út thì lấy chồng trước xong đến cô thứ ba người ta bảo chắc chắn hai cô này có vấn đề cho nên không ai rước thế cho nên là à, bố mẹ mà khéo tâm lý thì phải đẩy tứ tự vào cô cả đi trước cô <laughs> hai đi theo cô ba cô tư chứ mời cho cô út mà lấy chồng trước là ba cô chị dễ rơi vào hoàn cảnh ế lắm đấy nha yeah mình phải khéo thế thì, thì bảo bố mẹ bảo anh lấy vợ trước đi bố mẹ thuyết phục được anh lấy vợ trước thì đến lượt con nha anh ấy chắc cũng phải 25, 26 rồi anh được tuổi rồi đấy bố mẹ bảo anh lấy đi anh lấy xong thì, thì đến con mình phải khéo phải đẩy quả bóng sang cho anh ấy chứ nha đấy thì con phải nói và thực sự là con vì sự nghiệp lúc này là rất đúng tuổi trẻ các con cái lúc mà cái tuổi từ 23 đến 30 là cái tuổi lập nghiệp đó nghe không? Nha, lập nghiệp người ta gọi là tam thập nhi lập phải lập nghiệp trong lúc này công ăn việc làm phải có chưa có công ăn việc làm đòi vợ con cái gì nuôi mình còn không xong ờ, mà còn lấy vợ nuôi con làm sao vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ thì làm sao các con có hạnh phúc được nghe không cho nên phải lập nghiệp kiếm ra tiền ít nhất nuôi được mình và nuôi được vợ với con ít nhất không thì phải nuôi mình và nuôi được con Đấy, thôi còn vợ tự làm tự nuôi Đấy, thì, thì mới, mới gọi là có cớ để mà lấy vợ chứ cho nên nó không nuôi nổi mình nữa mà đòi lấy vợ thì mang nợ cho cha mẹ khổ thêm quan điểm của thầy các con nên như thế tuổi trẻ con nên tự lập làm được tiền nuôi mình trước đã và ít nhất nuôi được một người nữa thì mới nên lấy vợ chứ còn mà chưa nuôi nổi mình mà đòi lấy vợ là cả cái vấn đề rất phức tạp thanh niên thời nay phải nên như thế phải lập nghiệp thì trong cái tuổi này các con nên học hành này tu trí này và và làm việc để làm sao có thu nhập thu nhập được tăng lên đến khoảng độ 26, 27 tuổi lấy vợ cũng được, 28 tuổi lấy vợ cũng được. Nghe không có vấn đề gì cả. Đấy nhá. Thế thì Thầy khuyên con nên đẩy cái quả bóng lấy vợ này sang cho ông anh trai. Và bố mẹ bảo anh lấy đi, lấy vợ trước đi. Nha. Thế hay là ông anh trai anh có vấn đề gì chăng? Nha. Ông có bị làm sao không? Nhá. Thế thì <laughs> Thầy chưa biết thì bạn không nói trong đây. Thế cứ, cứ bảo bố mẹ bảo anh lấy trước đi rồi đến con. Con cũng, cũng có chuẩn bị rồi nhưng bố mẹ phải anh phải lấy trước. Nha không thì các bạn con nó lại bảo con còi to quá thì <laughs> đòi vượt thì không không hay nha yeah.